Alo, à, em xin chào các anh chị cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở tại Đài Loan. Em đến từ công ty di dân quốc tế Cát Lâm chuyên tư vấn các thủ tục kết hôn thăm thân du học và các thủ tục liên quan à, đến à, Đài Loan ạ. Và hôm nay em có chia sẻ cho các anh chị biết về một số những cái thủ tục mới nhất đã được cập nhật vào ngày mùng 1 tháng 8 2019 về những giấy tờ để về làm kết hôn ạ. Thứ nhất bên phía Việt Nam cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây ạ. Thứ nhất là cái hộ khẩu, hộ khẩu này cần phải sử dụng là bản chính. Nếu mà đã kết hôn rồi và ly hôn rồi thì cần phải tách riêng hộ khẩu giữa chồng và vợ ra. Tiếp theo đến đó là cái hộ chiếu. Hộ chiếu này phải có hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên thì mới làm được kết hôn. Tiếp theo đó là giấy xác nhận tình trạng độc thân. Tiếp theo đó là giấy khai sinh bản gốc. Nếu mà mất cái giấy khai sinh bản gốc hoặc là giấy khai sinh bản gốc nó bị sai thì phải lên xã xin uh, cấp lại giấy khai sinh bản trị gốc hoặc là xin cái giấy trích lục giấy khai sinh bản sao. Tiếp theo đó là cái, chuẩn bị 12 ảnh 4 x 6 phông nền trắng. Tiếp theo đó là cái chứng minh thư nhân dân. Chứng minh thư nhân dân này thì có hạn sử dụng trên 6 tháng trở lên. Nếu mà dưới 6 tháng thì mình phải đi làm lại. Tiếp theo đó là Lý lịch tư pháp 1 Lý lịch tư pháp 1 này thì xin ở Sở Tư pháp tại tỉnh Chỉ cần đem theo hộ khẩu bản chính và chứng minh thư nhân dân là mình có thể xin được lý lịch tư pháp 1 Tiếp theo đó là nếu mà anh chị đang làm việc tại Đài Loan mà chưa hết hạn hợp đồng lao động mà muốn ờ, chấm dứt hợp đồng lao động để về làm kết hôn thì phải xin cái giấy chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động cấp đồng thời phải mang theo cái thẻ cư trú mang về để làm Tiếp theo đó là nếu mà anh chị đã ly hôn rồi thì à, cần phải có quyết định ly hôn của tòa án hoặc là chợ vợ hoặc chồng đã mất thì cần phải có cái giấy chứng tử. Trên đây là toàn bộ những giấy tờ mà bên phía Việt Nam cần phải chuẩn bị để làm giấy tờ đăng ký kết hôn. Chào mừng quý khách gọi đến công ty quốc tế Cách Lâm. Cách Lâm là địa chỉ uy tín chuyên tư vấn du học Đài Loan, trường câu Đài Việt và di dân Đài Loan, thăm non người nhà đang học, làm việc, định người Đài Loan. Tiếp theo đến đó là phía Đài Loan. Phía Đài Loan thì uh, cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây. Thứ nhất đó là cái giấy tao sơn cho miến su, cái giấy xác nhận tình trạng độc thân này. Cái giấy này thì uh, nhiều anh chị cũng không biết là xin ở đâu thì uh, thì mình cũng xin nói luôn đó là phải ra cái tòa án để xin. Thì xin cái này, giấy này bốn bốn bốn bản thôi. Sai phảo viên sơn chỉnh sơn chỉnh sư phân. Thì tiếp theo đó là xin cái khu chỉ thống bản thì cái khu chỉ thống bản này phải xin cái giấy phân khu全khu申请四份cái phải xin cái khu hộ khẩu gia đình là bốn à, toàn bộ toàn bộ gia đình mình đang sống với ai thì mình cần phải xin cả cái thông tin của người đó và cái hộ khẩu của mình tiếp theo đến đó là cái nếu mà đã ly hôn rồi thì cần phải có giấy à, ly hôn của của sinh lý lý gia hiểu minh su Tiếp theo đó là rú của pay yếu ý chinh của sự giao yếu sử quán sơ minh su Nếu mà vợ hoặc chồng mất thì cần phải có giấy chứng tử Vậy dạ, Cũng xin là bốn bốn bản thôi <clears throat> Tiếp theo đến đây là quy định mà mới nhất và mới được thi hành vào ngày mùng 1 tháng 8 2019 vừa rồi đó là khi phía, bên phía Đài Loan về làm kết hôn thì phải cần chuẩn bị thêm đó là cái cung chua chứng minh của xuống khoản chứng minh, giấy xác nhận công việc hoặc là số ngân hàng. Một trong hai loại giấy tờ này bắt buộc phải chuẩn bị. Tiếp theo đó là cái lẻ xuân xe biển sứ ở trang, đã, tức là 12 ảnh 4 x 6 phông nền trắng. Trên đây là toàn bộ những giấy tờ mà bên phía Đài Loan cần phải chuẩn bị để làm thủ tục kết hôn với người Việt Nam. À, trên đây bên uh, công ty dinh dưỡng công ty di dân quốc tế Cát Lâm đã chia sẻ toàn bộ những giấy tờ mà anh chị ở ờ, Việt Nam ạ anh chị ở ờ, cộng đồng ờ, Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan ấy, muốn làm thủ tục kết hôn với người Đài Loan thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ những, những, những giấy tờ này mọi chi tiết thì các anh chị sẽ nếu mà muốn biết thêm chi tiết và các thủ tục uh, liên quan đến uh, kết hôn thì anh chị hãy uh, liên lạc đến công ty Tư vấn di dân quốc tế Cát Lâm số 9 ngách 24 ngõ 1 phố Đồng Me, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại Zalo là 0338680532. Cuối cùng là em xin chúc các anh chị à, qua sự chia sẻ của bên em thì anh chị có thể biết được là chuẩn bị những giấy tờ gì để làm kết hôn và muốn <coughs> và em xin cảm ơn ạ. À, xin